Chào mừng bạn đến hướng dẫn thiết kế website miễn phí do thân Nguyễn trực tiếp hướng dẫn, trực tiếp hướng dẫn. Giờ mới bắt đầu học thiết kế web. Phần 1. Hướng dẫn thiết kế website bằng của WordPress. đầu mua một cái tên miền thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ vào website à, các bạn sẽ vào trình duyệt các bạn sẽ gõ là nguyễn thăng com sạc tên miền thì sẽ ra cái giao diện cái tên miền mà giá rẻ mình đã giới thiệu chia sẻ nó các bạn trên website đó đây là tên miền của thằng Nam Chết thì để mua được tên miền thì các bạn sẽ gõ vào đây tìm kiếm đó xong các bạn sẽ vào đăng ký tài khoản để các bạn mua thì các bạn sẽ gõ vào giả sử như à, mình sẽ gõ vào là kiếm tiền online đi thì các bạn sẽ tìm kiếm thì sẽ có là kiếm tiền online com cái tên khác nữa tùy theo mỗi cái mà giá khác nhau đó thì các bạn muốn kiếm tiền online.com thì các bạn sẽ đặt hàng tại vì tên này có người mua rồi đó còn những tên khác thì các bạn sẽ xuống kiếm đây giả sử như chấm like thì nó sẽ 8,8 đô một năm à, chấm wiki thì nó sẽ là 8,8 luôn chấm dictin thì nó sẽ là 17 đó chấm oi 32 đó thì theo mỗi cái tên miền nó giá khác nhau thì mình đã chia sẻ các bạn là cái tên miền mà giá là 0,88 đô đó tùy theo chấm giả sử như mình chọn chấm ờ, US thử xem nha chấm mi nó sẽ là 3,88 à, đô một năm đầu và năm thứ hai nó sẽ là 18,99 đô đó thì các bạn mới mua mới làm website thì các bạn nên chọn những cái tên miền giá rẻ thôi hoặc là các bạn nếu có điều kiện thì các bạn sẽ chọn trước các bạn định hướng tương lai mà bạn làm lâu dài á thì các bạn sẽ chọn những tên miền mà nó gọi là chấm com hay chấm us đó tại vì nói chung cái chấm thì cũng không quan trọng quan trọng là các bạn sẽ bước vào cái con đường kiếm tiền online để định hướng và các bạn sẽ chọn như thế nào sẽ như mình chọn cái uh, à, à, 3,88 đi đó, thì mình sẽ thêm vào chỗ hàng chọn cái này đó thì nó sẽ à, ra cái thông tin đây là sẽ bấm vào đây để tiếp tục rồi thôi bạn là mua một năm hay là hai năm ba năm bốn năm năm năm gì đó, đó. thì một năm là ba phẩy tám tám rồi các bạn bấm sổ xác nhận nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ bấm vào đây đăng ký còn bạn có tài khoản rồi thì bạn bấm vào đăng nhập thôi đó giả sử như tên bạn nè mật khẩu tên tên đăng nhập nha giống như là siêu username adname rồi password lặp lại password tên đầu tiên họ địa chỉ email à, tạo tài khoản tiếp theo đó thì để à, mình sẽ thí nghiệm cho bạn xem một cái tài khoản luôn mình sẽ mình à, thang nguyễn 01 đi đó rồi mình sẽ đăng ký lại đi nha rồi bạn lập lại mật khẩu rồi tên của bạn giả sử như mình à, bí việt thang đi bí việt thang rồi địa email của bạn là gì đó mình sẽ liền vào đó là xong các bạn sẽ vào tạo tài khoản rồi các bạn bấm đồng ý và đăng ký tài khoản à, sẽ trông cho các bạn là những cái à, chữ thường thôi Đó. Đó, đây là xong cái bước mà đăng ký một tài khoản thì cái tiếp là các bạn sẽ bấm à, tiếp tục thanh toán thì yêu cầu các bạn sẽ điền cái địa chỉ của các bạn giả sử như bạn ờ, ở tỉnh nào sẽ mình ở Bình Dương đi cái code mình là 820 ngàn đó ở Bình Dương nó gì đó bạn thì cái này nó không cho viết hoa nên các bạn viết bình thường không cho viết uh, à, có dấu chứ rồi đây thủ dùm một đi tại Bình Dương thành phố thủ dục một nha các bạn rồi các bạn sẽ chọn cái à, số điện thoại của bạn sẽ như uh, bạn sẽ chọn cái Việt Nam của mình là cộng 84 các bạn sẽ điền vào số sẽ như 99 55 77 25 8 số phát nếu có có trời, rồi còn thiếu gì nữa đây cái dòng địa chỉ quan trọng nè à, số 2 được số 10 số thần 1 đó này sẽ không cho có dấu thì các bạn sẽ điền không dấu này là bên quần mình bên quại nên mình điện à, nó không lấy nha thì các bạn mà điền thì nên điền chữ hoa chữ thường cho nó hợp lệ xíu đó thì cái tên này cũng vậy à, không có cho mình à, chỉ có dấu thì các bạn sẽ bấm không dấu thôi đó hợp lệ hết rồi đó à cái địa chỉ này dài quá nên yêu cầu các bạn hãy chia ra hai dòng kiểu như cái này là nó sẽ cắt xuống dưới đây nha đó đơn giản thôi nha bạn rồi không hợp lệ hả thì mình sẽ bỏ đi rồi đó ok các bạn và tiếp tục và sẽ bấm vào sẽ như công ty ờ, thăng Nguyễn luôn đi chức vụ là ví dụ nó không cần thiết rồi đấy các bạn rồi rồi bấm vào đăng ký tiếp tục rồi nó ra duyệt cái địa chỉ rồi thì các bạn sẽ bấm vào tiếp tục rồi cái này mới bước quan trọng các bạn các bạn sẽ bấm vào chọn hình thức là thanh toán như thế nào tài sĩ mình chọn hình thức là thanh toán bằng à, PayPal đi nó dễ đó rồi bấm vào tiếp tục rồi các bạn sẽ bấm vào à, check out with đó thì yêu cầu các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản PayPal giả sử mình đăng nhập tài khoản PayPal cá chấp phần miễn luôn đi rồi mình bấm vào thì vô tài khoản này mình không có tiền cho nên nó đòi hỏi các bạn là phải à, đó đòi hỏi các bạn là phải à, thanh toán bằng thẻ visa hoặc mastercard đó để thông tin vào thì các bạn các bạn có tiền thì nó sẽ hiển thị lên và thêm vào thanh toán thôi đó đó thêm vào rồi bước này các bạn bấm vào là xong ok thì giống như cái thanh toán bên à, mua cái hot tin gì đó hot tin mình đã hướng dẫn các bạn rồi thì cái này mình sẽ không hướng dẫn cái bước cuối cùng thì giống như cái video trước thôi cái video sau này nè thì hướng dẫn mua hot tin đó thì thanh toán rồi nó sẽ gửi nó bằng một cái hóa đơn và các bạn sẽ thấy à, thôi sẽ như nem chết thì tinh miền mình đã mua rồi cái giá là 0,88 đô nè bạn thì thanh toán rồi nó sẽ gửi các bạn cái này và các bạn chỉ việc đăng nhập vào cái tài khoản để liên kết với cái thằng à, hấp kinh thôi rồi video mình hướng dẫn tới đây à, xin chào tạm biệt các bạn mình hẹn là gặp bạn video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái liên kết giữa à, hosting và domain